you khi đặt tay lên trán tôn vinh chúa cha toàn năng con đưa tay xuống ngực chung tụng chúa con tình yêu đưa tay sang trái phải vinh danh chúa thánh thần nguồn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con lần làm dấu thanh xin ngự đến trong tâm hồn con mỗi khi con cầu nguyện xin hãy biến đổi tâm hồn con xin cho con giống ngài trong lời nói việc làm ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của ngài giữa đời con làm dấu hàng ngày con làm dấu một đời khắc ghi tình yêu bà ngồi thiên chúa trong trái tim con ôi dấu thánh nhiệm màu dấu ơn tình yêu nhắc nhở con luôn hướng lòng lên chúa làm dấu hàng ngày con làm dấu một đời khắc ghi tình yêu bà ngồi thiên chúa trong trái tim con ôi dấu thánh nhiệm màu dấu ấn tình yêu chúa mãi ở trong con con ở trong chúa con quên chúa khi vui hay khi thở bao phen con ngại ngần lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin đã có lúc yếu hèn không làm dấu giữa đời ngài ơi giúp con bừng cháy niềm tin xưa hiểm nguy khốn khó con làm dấu xin ơn bình an trong an vui ngập tràn con làm dấu ân hoan tạ ơn khi cô đơn thất vọng khi mệt mỏi chán trường chúa ơi ở bên con nhé vì con đây luôn cần tới ngài con làm dấu hàng ngày con làm dấu một đời khắc ghi tình yêu bà ngôi thiên chúa trong trái tim con ôi dấu thánh nhiệm màu dấu ấn tình yêu nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa con làm dấu hàng ngày con làm dấu một đời khắc ghi tình yêu ba ngôi thiên chúa trong trái tim con ôi dấu thánh nhiệm màu dấu ấn tình yêu Chúa mãi ở trong con con ở trong Chúa Chúa mãi ở trong con con ở trong Chúa lo âu trần gian muôn vàn tang tóc xin mẹ từ bi cầu chúa chữa lành chúng con lạy mẹ nhân ái xin thương xót chúng con khôn cùng xin mẹ lạy mẹ nhân ái xin gìn giữ chúng con an bình xin nguyện mẹ yêu thương đoàn con còn bao lỗi tội xin mẹ yêu thương cầu chúa chữa lành chúng con mẹ hằng cứu giúp đoàn con thiết tha kêu cầu loài người thương đau mẹ ơi cứu giúp chúng con nguyện mẹ yêu thương chờ che an ủi nâng đỡ những bệnh nhân hồn xác tháng ngày heo hòn lạy mẹ nhân ái xin thương xót chúng con khôn lạy mẹ nhân ái xin xin giữ chúng con an bình nguyện mẹ yêu thương đoàn con còn bao lỗi tội xin mẹ yêu thương cầu chúa chữa lành chúng con lạy mẹ thiên chúa đoàn con phó dâng nơi mẹ trọn vẹn tương lai ngày mai dẫu có ra sao một lòng tin yêu thành tâm tin tưởng nơi chúa xin mẹ dạy con học biết sống đời phó dâng lạy mẹ nhân ái xin thương xót chúng con khôn cùng xin mẹ lạy mẹ nhân ái xin gìn giữ chúng con an bình xin giữ gìn nguyện mẹ yêu thương đoàn con còn bao lỗi tội vô nhiễm nguyện thương đến các linh mục nguyện mẹ ban ơn xa thân dám sống hy sinh nguyện mẹ yêu thương và ban thêm lòng yêu mến can đảm hy sinh và mãi sống đời hiến dâng mẹ nhân ái xin thương xót chúng con khôn cùng lạy mẹ nhân ái xin gìn giữ chúng con an bình nguyện mẹ yêu thương đoàn con còn bao lỗi tội xin mẹ yêu thương cầu chúa chữa lành chúng nguyện mẹ yêu thương đoàn con còn bao lỗi tội ngày ở trên cao hay nơi xa cuộc đời bể dâu đất sầu cô liêu hoa vẫn nở đường xưa vẫn còn trời vẫn xanh trong sao lòng người như mất hy của con ngài vẫn bên con mà lo lắng làm con không nhận ra chúa đang bước đi cùng con nếu lòng tin còn người ơi tình chúa ôi tuyệt vời ngài ở bên san sẻ đời buồn vui hãy vững tâm chúa vẫn ở bên dịch bệnh lan nhanh cho ta hay cuộc đời mong manh sống chậm để nghe đây tiếng gọi dựng xây từng ngày rộng mở đôi Chúa đang bước đi cùng con nếu lòng tin còn người ơi tình Chúa ôi tuyệt vời Ngài ở bên san sẽ đời buồn vui thank you lòng yêu chúa ôi bao là bát ngát đổ xuống trên con màu thánh nguyện siêu bao em đêm say trong tình yêu con bay lội giữa sông đại dương biển tình đầy xót thương giờ chúa trong con tình mến phủ đầy ngài đến với con mừng biết mấy vườn cây dầu một đêm hứa xưa chen đắng mà ngài đang uống trọn để con ngập trong suối mai lòng thương xót chúa mời gọi con đã đi hoang một đời quên chúa mất rồi cầu xin tha thứ tội lỗi chúa chúa ơi u sầu từ nay lắng bơi chúa luôn đón đợi ngóng trông con về mà thôi biển tình xót thương ban cho con mãi hạnh phúc ngất ngây em ái chẳng phai xin cảm tạ Giêsu từ ai con vui thỏa trong ân tình Chúa lòng ngập tràn sương vui nhìn mãi trên cao thập giá cứu đời ngài chết cho con sạch muôn tội lỗi tình yêu ngài tựa như biến khơi màu thánh ngài đổ ra chẳng ngơi để con được ơn cứu rỗi lòng thương xót chúa mày gọi con đã đi hoang một đời quên chúa mất rồi cầu xin tha thứ tội lỗi là dưới mắt cho ai khác chờ mong ơn thiêng ngài ơi như biển lớn xin muôn đời ca khen tình chúa vì hồng ân chưa tràn dòng máu thanh tâm ngày đêm chảy tràn bộ sức cho con giữa biển trần gian chính là bài ca thiết tha khắp nẻo đường thanh ra nở hoa đóa hoa của lòng thương xót lòng thương xót chúa mời gọi con đã đi hoang một đời quên chúa mất rồi cầu xin tha thứ tội lỗi Trời chúa chúa ơi u sầu từ nay lắng bơi. chúa luôn đón đợi ngóng trông con về mà thôi lòng thương xót chúa mày gọi con đã đi hoang một đời quên chúa mất rồi cầu xin tha thứ tội lỗi mời gọi con đã đi hoang một đời quên chúa mất rồi cầu xin tha thứ tội lỗi trở về bên chúa chúa ơi vinh quang lạy chúa mũi đồng nào đâm thấu con tim đinh nhọn nào còn loáng máu đào sĩ nhục nào còn vương trên chân bước lê thề mồ hôi lai lát đắng cay não nề chúa vác thập hình trên vai tái tê đau khổ trăm bề nhạo báng khinh chê thế nhưng người ta dững dưng làm ngơ xót xa ê chê ôi nhân loại hơn con người hỡi nước mắt nhìn lên đấng treo thập giá này người hãy đến đến với can về vác cây thập hình để đến vinh quang trong cuộc đời lao đao rất nỗi nghẹn ngào đau đớn biết bao làm sao quên hết xót xa thổ nào chúa và thập hình môi khô hé đau gai cuốn trên đầu đòn đánh thương đau chúa không hề than ngước trông về cha thứ tha con người ôi nhân loại hỡi ôi con người hỡi mắt nhìn lên đấng treo thập giá này người hãy đến đến với can về vác cây thập hình để đến vinh quang càn về với dáng thân gầy chân bước lê thê mồ hôi lai láng đắng cay não nê chúa vác thập hình trên vai tái tê đau khổ trăm bề nhà bán khinh chê thế nhưng người ta dững dưng làm ngơ xót xa ê chê dài hơi ôi con người hơi ngước mắt nhìn lên đấng treo thập giá này người hãy đến đến vẫn can về vác cây thập hình để đến vinh quang trong cuộc đời đau thương biết mấy dặm trường ai có xót thương vì yêu nên chúa khó khăn coi thương chúa đã gọi mời con luôn bước theo đi hết con đường của chúa đi xưa chúa yêu trần gian dẫn đường người ta đến quê thiên đường ôi nhân loại hơn mắt nhìn lên đấng treo thập giá này người hãy đến đến với can về vác cây thập hình để đến vinh quang ôi nhân loại hỡi ôi con người hỡi ngước mắt nhìn lên đấng treo thập giá này người hãy đến đến với can về vác cây thập hình để đến vinh quang Christian star. good. hành chính của ngài xin dành cho con rừng bạc gió cuốn cơn đau ngày sau lặng để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ mi xanh đời sau vắng tanh cho trái tim xanh tàn nhanh nhìn nhìn lên thanh giá chúa đã giang tay lặng im từ từ trên thanh giá chúa có nghe con nài van vì vì sao chúa hãy cứ như như vô tình không nghe lòng con sắt xe ôm nỗi đau riêng ngài ơi vì sao chúa hỡi ngài đành mặc bỏ con vậy sao đời con lao đao bao nhiêu đau thương sâu tim vỡ vì sao chúa đã lặng nhìn và muốn con lặng thinh nhận bao hy sinh đau thương như chúa trên thập hình khi vẫn nghi ơn chúa trên bao ngày qua lặng để ta thấy chúa bước đi song song cùng ta lặng để ta thấy chúa đau đớn hơn ta khổ đau lặng để ta thấy chúa sẻ chia bao vui buồn không tên ngài luôn ở bên còn có hay đâu ngài ơi vì sao chúa hay, ngài đành mặc bỏ con vậy sao đời con lao đao sâu tim vỡ vì sao chúa đã lặng nhìn và muốn con lặng thinh nhận bao hy sinh đau thương như chúa trên thập hình nhận bao hy sinh đau thương như chúa xưa ấy khi con bơ vơ bước trong cuộc đời đầy bão tố thật con chẳng biết đâu nơi tình yêu ngài ngày xưa ấy khi con lang thang bước đi một mình về trong bóng đêm ở nơi anh trái tim con hàng khổ đau và lòng con như đan còn mãi u mê vượt lần trong đêm tìm một lối đi cuộc đời con như đan chìm đắm trong tâm tối nhiều lần con đã khóc khóc trong cô đơn nhiều lần con vẫn khóc khóc trong thương đau nhiều lần con cố gắng bước qua chính con vượt qua trong con tôi lỗi và rồi con vẫn Chúa nâng đỡ con và rồi con vấp ngã để con đứng lên bằng tình yêu thương đôi tay nhân từ ngày ra đời con xưa anh khi con bơ vơ bước trong cuộc đời đầy bão tố thật con chẳng biết đâu nơi tình yêu ngài ngày xưa anh khi con lang thang bước đi một mình về trong bóng đêm ở nơi ấy trái tim con hàng khổ đau và lòng con như đan còn mãi ung mê vượt lần trong đêm tìm một lối đi cuộc đời con như đan chìm đắm trong tâm tôi nhiều lần con đã khóc khóc trong cô đơn nhiều lần con vẫn khóc khóc trong thương đau nhiều lần con cố gắng bước qua chính con vượt qua trong con tội lỗi và rồi con vấp ngã chúa nâng đỡ con và rồi con vấp ngã để con đứng lên bằng tình yêu thương đôi tay nhân từ ngài ra đưa con nhiều lần con đã khóc nhiều lần con vẫn khóc nhiều lần con cố gắng vượt qua chính con quát trong con tôi lớn và rồi con vấp ngã và rồi con vấp ngã và rồi con vấp ngã bằng tình yêu thương đôi tay nhân từ ngài ra đứa con ngài gọi con từ bao giờ ngài chọn con gọi con ở giữa muôn người chọn con ở giữa cuộc đời dù cho con chỉ đang buồn nhớ từ bao giờ ngài yêu con bao giờ ngài thương con dù con chẳng nhớ đến ngài dù cho ngày tháng hưng hờ ngày con đây chúa ơi ngài muốn con làm gì con sẽ là mũi men cho đời ướp nồng tình người với trọn tình chúa con sẽ là ngọn nến đơn sơ ngọn nến tình yêu sáng giữa muôn người con sẽ là một tiếng ca vui mang theo tin mừng đến với tha nhân con sẽ chờ tiếng chúa gọi con ngày ơi chan chứa niềm vui từ bây giờ cuộc đời con từ lúc này trọn đời con nguyện xin dâng hiến cho ngài đời con xin bước theo ngài ngày con đây chúa ơi ngài muốn con làm gì muối men cho đời ướp nồng tình người với tròn tình chua con sẽ là ngọn nến đơn sơ ngọn nến tình yêu sáng giữa muôn người con sẽ là một tiếng ca vui mang theo tin mừng đến với tha nhân con sẽ chờ tiếng chúa gọi con ngài ơi cho đời ướp nồng tình người với trọn tình chúa con sẽ là ngọn nến đơn sơ ngọn nến tình yêu sáng giữa muôn người con sẽ là một tiếng ca vui mang theo tin mừng đến với tha nhân con sẽ chờ tiếng chúa gọi con ngài ơi Chúa ơi khi con khó nguy giữa đời Đừng bỏ con Chúa ơi Đau thương u sầu răng lối Đừng bỏ con bơ vơ Sóng gió biết đi phương nào Đừng bỏ con đơn hành Trên đường mù tối vắng tênh Chúa ơi khi con lỡ dại xa Ngài Đừng từ con Chúa ơi khi con yêu đời hơn Chúa Đừng mặc con lang thang đam mê sống trong lỗi tội Đừng để con xa Ngài vắng Ngài đời biết theo ai con theo con khắp vạn nẻo đường con biết chúa bên con theo con lỡ con mồ côi con biết chúa yêu con xuồng trần gian nhiều cây đắng con biết chúa yêu con một đời chờ con với con chúa ơi khi con lỗi hẹn chưa về ngài chưa con chúa ơi khi con xa tình yêu chúa ngài chưa con ăn năn đôi tay chắp lễ tuôn tràn ngài chưa con bên ngài hương nguồn hạnh phúc thiên cung vạn nẻo đường con biết chúa bên con theo con lỡ con mồ côi con biết chúa yêu con xuống trần gian nhiều cây đắng. xuống trần gian nhiều cây đắng con biết chúa yêu con một đời chờ con với ngài con biết chúa yêu con xuống trần gian nhiều cây đắng con biết chúa yêu con một đời